Tôi xin lỗi. giờ đi chơi đâu ta để suy nghĩ coi đi cắm trại nhỉ ừ, thôi cắm trại chán rồi không đi chơi đâu à, đi đi đi gọi đi đi đi bơi đi không ờ, mà đi bơi bơi mình buồn lắm Đi đâu ta ờ, Đi shopping Ờ ha mình sẽ đi shopping Tại vì lâu lắm rồi chưa đi mua áo quần áo quần của mềm ha Chắc chắn phải đi shopping thôi he he Đi tới La la la la la la La la la la la la Ta chính là quái vật nhện đây à, à, à. Ok hello xin chào tất cả mọi người nha Chào mọi người đã quay trở lại với kênh youtube của mình Và lại là mình phóng Cận TV Đẹp trai với hành tinh vũ trụ hơi Với điện ảnh Minecraft đây bạn ơi Và bạn biết hôm nay nay phong đang làm gì không phong đang cosplay á bạn ơi bạn thấy phong cosplay đẹp không này? ở phía dưới của phong á là mấy cái chân của con nhện nè còn ở trên lưng của phong á là nguyên một cái cánh nhện luôn bạn ơi đó phong mới vừa đặt mua bộ này trên mạng á <laughs> sau đó là phong quyết định phong cosplay thành con nhện để phong chon sammy với bạn ạ à. tại vì á bạn biết không bà sammy á bà rất hay ăn hiếp mình cho nên hôm nay quyết định là mình sẽ cho anh bà <laughs> ok bây giờ mình sẽ bay đến nhà của sammy để chuẩn bị cho sammy nha các bạn nha ok sao ui thấy nè thấy rồi tôi bay xuống Uầy Ủa gì ạ? Ơi ơi nè nè nè nè Tôi à, tôi là con nhện chứ tôi không phải là con quỷ nha Đừng có nói vậy nha, tôi là con nhện Trời ơi, cái gì đây, ông hả? Trời ơi, tôi nè ơi, Thường thường ông đã xấu rồi Bây giờ mặt bộ này còn xấu hơn đó ông ơi Làm gì vậy Trời ơi ừ. Ờ. xấu đầu xấu Tính ra tôi thấy tôi đẹp như hoa hậu vậy á Có đôi cánh đẹp nè Chân siêu dài nè Mà có đến tận 8 cái chân luôn Chứ không phải một cái chân đâu nha à, Mà còn có thêm mà cái cái váy đầm màu hồng Dễ thương ơi dễ thương Đeo cánh bướm nữa Trời đẹp quá trời đẹp Mà nói gì kỳ vậy Trời ơi cái gì mà hoa hậu vậy Hoa hậu mà mà năm sáu chân Trời mặt cánh rồi mọc sừng Rồi mọc cái gì tùm lum thì thấy ghê à, quá Tôi đi ra đi Trời ơi hôm nay tôi đi Hôm nay Tôi có cosplay con nhện Là để tôi hù bà đó Đứng lại Tôi biết bay luôn nha Đừng tưởng tôi không biết bay nha à, Trời ơi <laughs> Đừng có chặt tôi nha Đừng để tôi dùng biện pháp mạnh nha Tôi nói trước á Cắn nè cắn nè Tôi sẽ cắn bà cho bà biến thành người nhện luôn Đứng lại Xích ra bây giờ từ từ bình tĩnh Bây giờ ông có chịu tháo cái bộ đồ kia ra không Tôi xin nói gọi là nhẹ nhàng có thể không Trước khi tôi ra quyết định Hả gì? Tháo bộ đồ ra, còn lâu nha, tôi mặc cái bộ đồ để tôi cho anh bà ngu gì tháo. Đứng lại. Trơn, trơn đứng xa tôi cho ông ba giây suy nghĩ lại trước khi tôi làm cái điều kinh chắc khủng khiếp nhất trên thế giới Chắc chắn luôn. Bà làm sao mà có thể chống lại tôi được trong khi tôi là quá giật nhện. À rồi, ờ, ông thách nhầm rồi, ông dám thách thức Sammy Đào là ông sai lầm rồi. Nhìn sao? đây siêu nhân biến hình Superman sai ra Ui, ui, ui. Trời. Cái gì thì tự nhiên biến thành à, cục than à. vậy? trời đang khui lùi còn đây còn đây ten tay đang tiền máy diệt nhện siêu mạnh ba ngàn một súng rồi xong ông hết với tôi rồi cái gì máy mà máy diệt nhện Trời cái này cái này là cái bình xịt kiến uh, truyền thuyết đây sao? Trời chết rồi, tôi là con nhện, tôi đi xịt thì tôi sẽ chết. Đồ, chạy chạy. Trời ơi đứng lại, con nhện chứ con nhện con nhện. Bắn hụt rồi, bắn hụt rồi, bắn hụt rồi Bắn hụt rồi. Nè, con nhện con nhện này. Ai à? Ôi, trời, chúng mà đâu vậy? Trời ơi, đâu chưa? thua thua thua thua thua thua đừng đừng à! trời trời cái gì chơi kỳ dữ trời tự nhiên ta hù có xíu thôi mà dùng cái bình xịt kiến xịt người ta luôn á trời ơi các bạn kia trời này đứng xa đứng xa ra nha tôi bắn một phát là ông về chầu diêm dương nghe đứng xa tôi ranh ai ai ai chơi gì kỳ vậy tự nhiên tôi hù bà thôi bà lấy súng rồi bà bắn tôi không vậy hả ai biểu tôi ai biểu ông ông ông gọi là ông hù tôi chi mà tôi nói ông nghe mấy cái trò hù của ông mấy cái trò cho nó mà con nít ai mà thèm hù tôi nói thật luôn bây giờ ông có hù tôi em có cho tôi tôi biết hết trơn rồi tôi vậy? với ông quá lâu rồi nghĩ sao vậy mấy cái trò cho mà xa lắc xa lơ cái hồi mà chị người ta em còn mắc tại sao tôi còn biết nữa, tại trời. sao bà dám nói rằng mấy cái trò cho của tôi là trò con nít đã bà có biết là tôi phải suy nghĩ lâu lắm mới ra được cái trò trò này không hả mấy ông fan mấy ông fan cái trò của ông còn thua hơn cả tôi luôn kìa khôi khổ kìa bây giờ ông tránh xa tôi ra 10 mét tôi đi shopping trời ơi chán quá đừng đi đừng đi à, mà à, ui ờ, ờ, nha tôi thằng nha tôi thằng không biết tên con này tên không thôi tôi đi đây trời ơi cái đồ nhện cả bắp trời ơi liêu liêu liêu buồn quá buồn quá buồn quá <laughs> Trời ơi, mới giả bộ khóc có xíu thôi bà tưởng mình buồn thiệt các bạn ơi ủa mấy bạn mấy bạn nghĩ rằng là phong dễ dàng chịu thua vậy sao không có chuyện đó đâu bởi vì phong là thánh chon của làng hero team mà làm sao mà có chuyện dễ dàng thua như vậy được mình sẽ nói cho bạn biết mấy ngày vừa rồi mình không ra video cho bạn xem là bởi vì á mình đã dành thời gian để mình xây những cái bẫy để cho sammy các bạn ơi bởi vì có rất nhiều bạn bảo mình là anh ông ơi tại sao anh con trai mà anh cứ để thì sammy ăn hiếp hoài vậy anh phải vùng lên vùng lên đi chứ anh phải mạnh mẽ mạnh mẽ lên đó chính vì như vậy cho nên hôm nay mình đã chế những cái bẫy tròn vô cùng kinh khủng đây mình sẽ giới thiệu cho bạn nha đầu tiên á là ở chỗ này ok từ quên mất không được giới thiệu mình phải để cho bạn bất ngờ hiểu không đó mình sẽ để cho bạn bất ngờ bởi những cái bẫy tròn của mình chứ giờ mình giới thiệu hết rồi á thì còn cái gì để vui nữa đúng không bạn ok bây giờ mình sẽ chờ cho sammy đi shopping về sau đó mình sẽ bắt đầu cho anh mãi hả bạn nha <laughs> A few moments later Hey, trời ơi cái bà Sammy này bà làm cái gì mà bà đi siêu thị lâu ơi là lâu luôn các bạn Đúng là con gái đi shopping lâu ơi là lâu luôn á Đợi từ nãy giờ ừ. Cuối cùng cũng mua xong đồ rồi Trời hôm nay mua quá trời đồ xịn xào Con bò cười luôn ha ha ha Thôi bây giờ đi về Ok ừ. ok Bà Sam đã mua đồ xong rồi bạn ơi Ok ok à, Bây giờ bây giờ làm làm làm cách nào để để cho bà đấy ta um, À đúng rồi có cách rồi có cách rồi à, à. Là, là, là, Sam ơi Vậy cái gì mà tới đây chi dạ muốn đây là muốn bày trò gì đây hả à, có bày trò gì đâu hôm nay tôi biết là sammy đi shopping á cho nên tôi chắc chắn là sammy sẽ khinh rất là nhiều đồ luôn chính vì vậy cho nên tôi muốn ừ. ờ, đến đây tôi khinh đồ phụ cho sam mà ôi trời ơi tại sao vậy hả sammy à bà là cành vàng lá ngọc con gái thùy mị nết na bà không thể nào khinh cái đồ nặng như thế này được đưa đây tôi khinh giùm cho đưa đây đưa đây Trời ơi, bữa nay mày Đạt làm gì ta gì ta cha thằng trai anh trai mưa đúng không? Mày Đạt cái dễ sợ luôn à. Mày, cái bữa nay mày Đạt trai mưa. Đồ. Trời Sao ơi. Thường á tôi bưng đồ gần chết đâu có chịu phụ đó tự nhiên hôm nay rảnh tự nhiên phụ người ta chi vậy? Bà nói gì kỳ, bà nói vậy xong mấy bạn fan lại nghĩ là tôi rồi ờ, là không ga lăng ừ. gì cả. Ừ. Tôi ngày nào chẳng ga lăng, tôi lúc nào cũng khinh đồ phụ Sam mà đây đây tôi khinh cho đây đây, đây đây, ừ, lên. Rồi đây, đó. Trời ơi, trời, nhìn trời cái mặt gian dễ sợ chưa? Để kiểm tra Ủa coi trời, trong đây à, Sammy mua nhiều bim bim bánh kẹo ha nha cảm ơn nha sao hôm nay ôi à, trời ơi tôi biết bà không vợ chồng mà tôi sẽ tôi sẽ lấy hết bánh kẹo tôi ăn à, à, à. chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy mấy bạn ơi tôi đừng có mập để tôi mập là được rồi đưa đây <laughs> chạy mấy bạn ơi chạy mấy bạn ơi trời ơi sammy chân ngắn lắm sammy không thể nào chạy nhanh bằng mình đâu à, à. à. ok ủa đâu mất tiêu rồi ủa Trời ơi thấy chưa Mình nói mà chân ngắn ngủn chạy còn lâu mới chạy lại bằng mình à, Mình một mét 8 lần mà các bạn Ok bây giờ đầu tiên nha Mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái bẫy đầu tiên để cho anh Sammy Đây các bạn nhìn thấy gì ở đây không Ở đây mình có chuẩn bị một cái khối lệnh Và cái khối lệnh này có một cái chuông ở phía trên Đây là một cái bẫy vô cùng nguy hiểm luôn các bạn ơi Sammy chỉ cần bấm vô cái bẫy này cái là Sammy sẽ bị rơi xuống một cái hố Có rất là nhiều nhện ở bên trong Bởi vì Sammy rất là sợ nhện <laughs> ok rồi hmm, mình đang giữ bịch bim bim của bà thế nào bà cũng đến đây bà kiếm mình ok đóng cửa lại nè rồi núp trong nhà chờ sam tới bạn ơi rồi, không à, cần trời ơi ông đi đâu mà nhanh như quẩy vậy trời ơi ủa à phao ông giảm trốn trong nãy hả trời, trời ơi, trời ơi sam ơi sao sao chạy chậm hay sam sam chân ngắn hay sam chạy chậm rì trời ơi không ra đây qua em mở cửa tôi quay đưa bịch ơi, tôi không nói cho bà biết á là muốn vô nhà của tôi là phải bấm chuông đâu Bà phải bấm chuông cơ hiểu không À bây giờ ông còn thách thức tôi Bây giờ tôi bấm cái chuông cửa trong nát luôn trong Rồi bấm đi bấm đi nè. Trời ơi tôi đang Phong núp gì đâu luôn à bị đặt vô trong này chớ còn bị đặt chỉ tôi cách vô nhà đó chứ trời những cái chuông này sao mới gì dễ nhìn tôi nhấn nè ủa chứ vậy ấy à, trời ơi cái gì vậy ui cha trời đất ơi đậu trời ơi bạn ơi sammy rơi xuống dưới rồi để mình ra mình xem coi à trời ơi à. trời ơi ghê quá cứu tôi không có nhúc nhích được em không cần không dám làm vậy tôi hả trời ơi ủa sam ơi sam ơi sam còn tính đuổi phong đó không sam trời tôi nói cho bà biết nha tôi là thánh tròn của làng hero team bà sẽ không bao giờ có thể biết được những trò tròn tiếp theo của tôi là gì đâu cho nên đừng có thách thức tôi bà sợ nhện chưa à nha Bây giờ tôi cho ông biết được cái điều bí mật của tôi Bây giờ do ông cho anh tôi nhận quá nhiều Bây giờ tôi không còn sợ nhịn nữa mà bây giờ tôi đã trở thành Spider-Man Hả cái gì? Cái gì vậy? Sao là biết thành người nhện luôn vậy? Tôi đứng gần mấy con nhện này tôi biết thành người nhện rồi Sao ông ông đấm tôi tôi có kỹ năng leo leo tường rồi nè đó Leo tường Cái gì bấm tường vậy? Leo leo leo leo Trời ơi Sammy Sammy wow. bây giờ bà biến thành người nhện luôn hả rồi xong rồi bạn ơi chết rồi, rồi. lại cho tôi tôi bắn tơ bây giờ xịt xịt xịt chạy chạy chạy ơi à, chết rồi chết rồi nguy hiểm quá trời ơi biết bay luôn biết bay luôn chạy chạy chạy <laughs> chạy các bạn ơi trời ơi bà sam à, nó biến thành người nhện luôn rồi vô duyên xe mỏ nè leo lên nè bye bye sam nha tôi đi đây bye bye lâu ngu gì đứng lại tôi đứng lại cho bà bắt tôi thấy gì còn lâu nha ok bạn ơi tiếp theo sẽ là cái bẫy tiếp theo của mình à à ơi sam ơi có giỏi chạy theo tôi đi leo xe mỏ chạy theo tôi đi trời ơi tách tức tôi à tôi cho ông biết thế nào là xe mở tôi đi cùng nhanh hơn ông á nè đây qua đây, qua đây nè qua đây nút đó trời ơi rồi ghê luôn hả tôi sẽ lấy cái súng này tôi bắn không ghê gì luôn hả tiếp <laughs> rồi ủa gì ui ủa ủa sao không xuống vậy thôi tôi đẩy xuống giùm cho <laughs> ơi ngốc ơi ơi bạn thấy mình ghê chưa thấy mấy cái bẫy của mình đỉnh chưa trời ơi sao mới dính thêm một cái bẫy nữa các bạn ơi ok chúng ta cùng nhau đến với cái bẫy tiếp theo nào let's go let's go chạy chạy chạy mình phải chạy tiếp bạn ơi chạy chạy thôi có giỏi đuổi theo tôi đây trời ông này có ngon đứng lại quay làm chai đâu mà chạy hoài vậy tôi không ngon đâu tôi ngon gì tôi đứng lại đứng đứng đứng lại mà quýnh tôi hãy gì trời ok bạn ơi chuẩn bị đến cái bẫy tiếp theo của mình nè ok chuẩn bị xem nha xem nha qua đây nè qua đây nè qua đây nè trời ơi cái ông này này ngon Đúng chạy theo tôi đi bim bim đi tôi đói bụng rồi cái nè cái rồi Hi. vô đây là sam cái gì vô đây trời ơi trời ấy ui ui ui gì đây <laughs> lại tiếp tục dính bẫy rồi xin giới thiệu với à. sam đây chính là bẫy lồng sắt Bà từ nay sẽ bị kẹt ở trong đây vĩnh viễn Không thoát ra được đâu Chu đích mặt bà nè Trời ơi Cái bảy lồng sắt này của con nít Trời ơi ông có xem video run đi của tôi chưa Làm bảy run đi tôi dùng cái này rồi nha ông nội Đây tôi đào trong xem nè à. Đào gì đào gì đào đào ơi Trời Đây. ơi Ủa cái gì mà có mang cúp luôn hả ừ, Sao có đồ ông Hoàng nghĩ sao vậy Trời ơi chết rồi bạn ơi bà có mang cúp rồi Trời ơi bà trang gian ai cho bà dùng cúp hả gì kỳ vậy Rồi bà đào kìa bạn trời ơi vô gì vậy này cho ông biết Thấy chưa thấy gì chưa ông nội À này Sao ơi trên trời có con voi biết bay kìa gì voi đâu biết bay trời chạy chạy chạy chạy ủa đất ơi à, kìa cái ông này đứng lại coi ok bạn ơi cái bẫy này thất bại rồi cái bẫy thất bại rồi phải đến cái bẫy tiếp theo bạn ơi let's go let's go Ôi, ok bạn ơi, chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái bẫy tiếp theo nha Thì cái bẫy tiếp theo của mình hơi bị đỉnh luôn bạn, bạn xem nè Đây, mình ở đây có một cái trứng NBC, Mình sẽ để con NPC của mình đây Đó, bạn thấy không, y hệt mình luôn Và sau đó mình sẽ núp mấy bạn ơi, ok, núp, núp, núp, núp chỗ nào À đây, đây, đằng sau tấm bảng, đằng sau tấm bảng Núp, núp, núp, núp. Đâu ơi, đâu rồi, trời ơi, cái ông này chạy nhanh dữ ha Để coi À, đứng đây hả, à, được lắm, bây giờ còn đứng đây À, bây giờ mới nói chuyện với tôi đúng không, Phong Hả? ủa trời trời trời bị đặt còn khóc nữa hả trời ơi trả bịch bịch bim bim cho tôi nhanh lên trời ơi biết nãy giờ tôi đuổi ông mệt lắm mà ông ngồi ông khóc hả trời ơi trời coi bị đặt ủa, sao rồi chị tôi nói mà ông không nói gì hết trời ông khinh tôi đúng không sao khác trời ơi ai ai bắt nạt ông hả ủa ông này không nói gì hết trơn người ta kỳ nhờ sam ơi ôi ủa cái gì vậy ủa sao tôi bên này nè tôi sau lưng bà nè ủa vậy ủa nó có hai con bác ủa ủa gì đây ủa, ủa bà ơi vậy bà Tôi nói cho bà biết Bà đã rơi trúng vào cái bẫy tiếp theo của tôi rồi Và bây giờ Tạm biệt Bẫy gì đây Tiếp. Bẫy nào tôi cũng không sợ đâu Nghĩ sao vậy Ui Cái gì Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum rồi xong chết queo luôn đó bạn ơi bạn thấy ghê chưa cái bẫy này của mình chính là bảy mũi tên lửa đó đỉnh chưa một ngàn mũi tên bắn ra nữa bạn quá là ghê luôn à à à ok chạy tiếp chạy tiếp chạy tiếp <laughs> <laughs> Trời ơi Sam à. ơi Đuổi theo tôi đi đồ chân ngắn là Trời cái tôi đuổi rồi chứ tôi cũng mệt đó nha Hồi giờ chạy đua quá thì mệt rồi đó Đứng lại chưa Ôi tôi ngu tôi đứng lại tôi đứng lại cho bà quýnh tôi thấy gì Trời ơi Sammy nớp quá từ nãy dính hai ba cái bẫy luôn bạn ơi <laughs> Ok Mà giờ con thì ở lại Còn không là tôi sẽ quánh nào Tôi chạy nè chạy nè <laughs> Trời ơi mệt ờ, ờ, tôi cũng mệt chứ không bộ rồi bây giờ tôi hỏi ông lần cuối Ông có đứng lại đưa tôi bịch bim bim hồi nãy không Hả <laughs> Tôi không đưa bà làm gì tôi nope. Hả Bà tính làm gì tôi À ông này tách tức tôi và tôi sẽ dùng cây gậy này Nếu mà ông không đưa bịch bim bim cho tôi <laughs> ha. Vậy hả kinh khủng vậy sao lợi hại gì à ừ. vậy có giỏi thì bà đuổi hết tôi đi <laughs> ok à cái ông này dám vô nhà em gái tôi là chết chắc rồi nhà em gái tôi ủa ủa đâu rồi hello ủa sao đâu rồi này ê quay ê ê em nội không thể nào ra được bên ngoài ở đâu sam ơi tôi nói bà biết bà thấy về sau lưng của bà không rất là nhiều tnt Trời luôn ơi, đó, trời cha mẹ ơi phong ơi đừng đừng gặt đừng gặt chứ phong ơi ông đừng làm ác vậy tôi chứ tôi có làm gì ông đâu mà sao ông nhốt tôi trong này hả bà đã quýnh tôi quá nhiều lần rồi đã đến lúc tôi trả thù mấy bạn à không, mấy bạn thấy không, không, không, mấy bạn thấy phong trả thù như vậy có hay hay không và tôi nói cho bà Phong biết ơi, ở trong nhà Timmy tôi còn còn được trên cái này banh xác tôi Phong ơi tôi cũng muốn bị banh xác rồi Phong ơi ở trong nhà của Simmy hiện tại đang có đến tận hơn 1.000 quả TNT Và bây giờ thì tôi sẽ bấm cái cần gạt này Không ơi, không ơi Ông mà gạt là nha, tôi sẽ kêu fan qua là tôi sẽ để à, ờ, gì đây dislike ông không tin đâu, đừng như vậy Đừng no no no <laughs> Bà đang hiếp tôi quá nhiều rồi Đâu, tôi hứa tôi phát hiện ăn hiếp ông đâu, phải không? No, ui gì à, vậy, ui Tạm biệt <laughs> <laughs> trời ơi mất tiêu cái nhà luôn bạn mất tiêu cái nhà luôn <laughs> ôi trời ủa xoan từ sao nổ vậy bé mưa vẫn còn sống vậy <laughs> trời ơi rồi xong luôn Mất tiêu cái nhà luôn Và dạ, yeah, Sammy chắc cũng bay ra khỏi ờ, gọi là trái đất luôn rồi các bạn Bay lên tới mặt trời luôn rồi á <laughs> Ôi mưa Xin lỗi mưa nha Nãy anh quên mất anh không đưa mưa đi ra đi ra chỗ khác không thôi Nó nổ <laughs> mưa nhưng mà may quá mưa không bị gì hết <laughs> Ok bạn ơi Vậy là vừa rồi Mình đã có thể cho anh được Sammy rồi Bạn thấy mình ghê chưa ghê chưa Đấy Đó chính là kết cục những kẻ Dám xem thường Thánh cho phong cận trong làng hero team ơi mà nát nát luôn cái làng rồi có khi nào tí nói simi vô simi đánh mình không ta tại vì à, cái nhà cũng bể rồi nhưng không sao nếu như mà Simmy dưới đây Simmy quýnh mình thì mình sẽ làm thêm những cái bẫy tròn khác để mình tròn luôn cả Simmy luôn ok ừ, nhưng mà mình nghĩ là chắc chắn sẽ có thể bạn ơi tại vì á là Sammy chắc chắn sẽ mát với lại Simmy và hai chị em sẽ cùng nhau tròn lại mình và mấy bạn nào mà muốn mình sẽ xây thêm những cái bẫy tròn khác để mình tròn Simmy và cả Sammy luôn thì bạn hãy nhớ comment phía bên dưới và like like like like, like cái video này mình sẽ làm tiếp tập tiếp theo nha các bạn nha còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau mấy bạn có thấy thích những cái bẫy tròn của mình hay không hãy nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết luôn nha còn bây giờ thì bye bye I love you Hello team, hello team